chúa Ôi trời ơi, hôm nay sinh em công chúa này Tươi cười lên nào, cú này Bye. ở trên Ba là cung của cát. là cung của cát. Nhím mẹ, nhím đứng dậy, nút cho phải là nhím mẹ. đấy cái chà cái linh con cắn đớn à, đút cho phở ăn không quẩy đi quẩy đi quẩy đi quẩy đi lên tươi cười lên nào tươi cười lên là phong ơi đây mà tươi lên Nên bảo chúc phở sinh nhật vui vẻ đi biết bảo chúc phở sinh nhật vui vẻ chúc phở sinh nhật vui vẻ nào